Xin chào các bạn, thì uh, chào mừng các bạn đã quay lại trở lại với kênh uh, Phú Lùng Cần Thơ Thì um, mình xin uh, bình luận một xíu về cái uh, nhạc rap Hiện tại thì nhạc rap đang rất là thịnh hành ở thời điểm hiện tại Và uh, được nhiều người hưởng ứng nhạc rap, việc là giới trẻ uh, yêu mến nhạc rap Thì uh, cái nguồn gốc của nhạc rap thì nó xuất phát từ nước Mỹ Thì những cái giai đoạn đầu tiên mà khi... Uh, người Việt của mình mà chơi nhạc rap thì người ta phải nghe nhạc của Mỹ à, để mà học à, cái cách à, chơi nhạc cũng như là những cái con beat cái này kia để mà đem về và chuyển ngữ lại thành tiếng Việt à, và cũng như là làm những cái con beat lại à, sao cho nó nó, nó phù hợp à, thì à, những cái bạn chơi nhạc rap thì thường phải, bạn phải à, À, nghe từ nhạc Mỹ để à, học hỏi những cái kinh nghiệm nghe nhạc tiếng Anh đó hỏi kinh nghiệm thì đôi khi các bạn à, làm nhạc rap nó cũng sẽ có sự pha trộn cái à, ngôn ngữ à, tiếng Anh và tiếng Việt vào trong cái bài nhạc rap ừ. thì mình cũng có một số ý kiến như thế này thì um, nếu đã là rap Việt thì chúng ta sẽ cố gắng đôi khi là các bạn không có tìm hiểu các bạn không có thể kiếm được một cái từ tiếng Việt nào à, với một cái ý nghĩa đó mà nó có cái vần phù hợp ở trong cái bài rap cho nên các bạn phải buộc phải à, sử dụng bằng tiếng Anh à, thì cái điều đó thì à, có thể à, chấp nhận được nhưng mà mình hy vọng rằng các bạn hãy cố gắng làm một cái bài nhạc rap mà nó thuần Việt 100% à, hoàn toàn bằng tiếng Việt 100% à, để cho truyền tải cho các à, thế hệ à, cho những cái người nghe họ có thể nghe và hiểu được các bạn ừ, thực sự thì à, cái nhạc rap là cái như nó mới tình hình gần đây thì nhạc rap đa phần nó sẽ được kết hợp bằng lời và cái uh, beat thì cái beat hay thì sẽ dẫn đến nó sẽ là coi như là một, cái yếu tố rất là quan trọng trong bài nhạc rap nếu mà rap mà không có beat thì coi như là là không có cái cái nó sẽ không không có ấy được ừ, không có hay được cho nên cái beat nó rất là quan trọng trong bài nhạc rap cộng thêm cái phần lyric nữa đó là cái phần lời thì uh, cái phần lời um, thì các bạn cũng biết là cái nhạc rap thì nó có những cái nó rất là nhanh và có những cái bài chậm nhưng mà đa phần nó là nhanh và đa phần là nó là những cái từ chắc lọc để tạo nên vần à, trong cái nhạc rap cho nên là nó không có giống như một cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta hay đang nói như thế này đây thì cho nên để mà hiểu được đó thì chúng ta phải tập trung thì chúng ta mới có thể hiểu được và nếu như mà có tiếng Anh pha trộn vào đó thì theo cái cái cái suy nghĩ của mình á thì những cái người mà chơi nhạc rap đó thì người ta sẽ nghe người ta sẽ hiểu nhưng mà những cái người mà không chơi nhạc rap thì họ sẽ bị hụt hẫng họ có thể sẽ không hiểu uh, ờ, chọn vẹn cái ý nghĩa của bài hát đó cho nên là để cố gắng thì chúng ta nên làm 100% tiếng Việt đôi khi là 100% họ cũng phải nghe hai ba lần đó rồi họ mới hiểu được thì nhưng mà rồi các bạn nghĩ uh, những cái người ngoài cộng đồng rap mà họ nghe nhạc rap uh, họ hiểu được nhạc rap mà các bạn đã pha trộn tiếng Anh rồi nữa có những cái từ tiếng Anh nó dễ đi thì có thể là người ta sẽ hiểu nhưng mà có những cái từ tiếng Anh nó không người ta khó người ta sẽ không hiểu thì khi mà người ta không hiểu thì người ta chỉ còn nghe lại được cái con vít thôi có nghĩa là cái lúc đó cái nhạc rap của các bạn á, nó không còn là cái nhạc rap của các bạn mà chỉ là cái nhạc chỉ là những cái con bít người ta nghe những cái con bít mà của cái người làm cái con bít đó thôi cho nên là nếu như các bạn là một cái rapper thì các bạn hãy chú ý À, nếu như các bạn muốn à, phát triển cái nhạc của mình ra ngoài cái cộng đồng của các bạn ra cho ai cũng có nghe được ai cũng có thể nghe và cảm nhận được thì các bạn nên à, làm một cái nhạc thuần việt à, để à, người ta dễ dàng tiếp nhận cái nội dung của các bạn hơn à, tại vì đôi khi xã hội ngày hôm nay thì chứ các bạn biết là những cái giới trẻ mà giới trẻ sinh viên này nọ cái kiểu đó các bạn thì thì tối ngày làm mê thần tượng này nọ này hay là người ta có thời gian người ta theo dõi thần tượng của người ta theo dõi cái nó nhiều thời gian rảnh đi mình nói như thế như thế như vậy nhưng mà phần lớn á, những cái người đối tượng khác thì họ rất là bận họ rất là bận rộn họ không có thời thời gian mà để họ theo dõi những cái chuyện đó và cũng họ cũng thậm chí là cũng không có thời gian để mà nghe nhiều lần cái bài nhạc của các bạn những cái người mà nghe nhiều lần của cái bài nhạc của các bạn là những cái người mà đam đang đam mê các bạn còn những cái người mà không đam mê thì họ nghe một lần xong họ không thấy có cái gì hết họ không hiểu được không có cảm được tại vì do cái câu cái cái cái cái sự pha trộn tiếng Anh hay là những cái pha trộn đó họ làm họ không hiểu mà họ chỉ nghe những con beat cho vui tai là họ sẽ nghe một lần còn họ chán họ bỏ đi thì nếu như các bạn muốn phát triển cái bài nhạc của các bạn mà ở trên cái đất nước Việt thì các bạn đang hát cho người Việt nghe đó các bạn chứ phải không hát cho người Mỹ nếu hát cho người Mỹ thì các bạn phải hát bằng tiếng Anh còn nếu mà các bạn hát bằng tiếng Anh mà các bạn pha trộn tiếng Việt vào phần lớn là tiếng Anh phần ít là tiếng Việt thì người bảo đảm với các bạn người Mỹ cũng sẽ nói giống như mình họ sẽ không không không không có ấy được thì nếu không hiểu được nhiều không hiểu được trọn vẹn mà những cái người hiểu được trọn vẹn thì những cái người đó rất ít mà cái bài nhạc của các bạn các bạn làm mà các bạn tiến đến những cái số ít thì như thế thì các bạn sẽ không được nổi tiếng các bạn sẽ không không được thành công một bài nhạc phải là à, như mình à, thì mình nghĩ là những cái bài nhạc mà đi vào lòng người đó các bạn à, như những cái bài nhạc mà ngày xưa mà người ta hay gọi là đi vào lòng người tới bây giờ vẫn còn sống sống sót đó thì những cái bài nhạc đó khi mà người ta nghe người ta chỉ nghe đúng một lần là người ta cảm nhận được và người ta ghiền luôn và người lần thứ hai là người ta phải nghe lại đây là là người ta ghiền là nghe lại là vì ghiền chứ không phải nghe lại là để cố gắng hiểu được cái bài đó là để nổi nói cái gì nữa các bạn còn cái bài nhạc rap mà các bạn đang làm á thì chúng ta phải nghe lại nhiều à, để hiểu thì tại sao người ta nghe lại nhiều là bởi vì cái con beat nó hay à, thì à, à, các bạn làm nhạc thì ví dụ như giai đoạn đầu thì các bạn làm nhạc thường việt à, khi mà xã hội phát triển lên con người ai cũng biết tiếng anh ai cũng biết tiếng anh giỏi tiếng tiếng anh giỏi các bạn chứ đừng nói là biết tiếng anh nha biết tiếng anh giỏi người ta hiểu được hai cái cái, cái sự mix đó người ta hiểu được cái sự kết hợp giữa tiếng anh và tiếng việt lại đó ta hiểu một cách trơn chu luôn á thì lúc đó chúng ta hãy làm còn bây thời điểm này thì mình cảm thấy là hình như nó không được ổn lắm à, mà mình cũng rất là bất lạ một cái điều là một cái giới trẻ hiện nay hay là một số người mà họ hay nói tiếng Anh và tiếng Việt hay trộn lẫn vào nhau à, không biết là họ đang à, mục đích là như thế nào hay là à, cái từ của tiếng Anh đó tiếng Việt nó không có à, giải thích được hay sao à, ví dụ như trong nhạc rap thì mình có thể chấp nhận được tại vì đôi khi cái cái từ tiếng Anh đó nhưng mà mình giải thích cái nghĩa à, của từ tiếng Việt á thì cái âm cái vần đó nó không có phù hợp nhưng mà rap thì buộc phải lấy thì đó mình có thể chấp nhận được nhưng mà đối với một cái cuộc nói chuyện bình thường thì mình nghĩ là tiếng Việt của mình đủ và dư để mà giải thích được những tất cả các từ trong tiếng Anh chẳng qua là các bạn không muốn làm đó. thì à, cái điều này mình cũng à, không có phán xét ai nhưng mà mình thì có rất là nhiều biết nhiều cái bạn ở bên Mỹ thì cái người Mỹ cũng vậy nữa các bạn khi mà họ học tiếng Việt các bạn họ cũng nói luôn cái tiếng Việt luôn chứ họ không có pha trộn giống như các bạn <laughs> ở đây nói và khi với những cái từ nào mà họ không có hiểu họ không có biết được thì họ mới nói tiếng Anh và khi họ nói họ sẽ hỏi là à, tại vì cái từ cái từ đó tôi không có biết trong tiếng Việt nó nói là cái gì nhưng nếu mà họ biết là họ sẽ nói luôn tiếng Việt chứ họ không có pha trộn với kiểu mà giống như các bạn ờ, làm ở đây mình thấy chuyện nó rất là xàm nó không có hay không có một cái gì nữa gọi là là gọi là mình chứng tỏ mình biết nói tiếng Anh hết các bạn đó. kể cả những người mà Mỹ con hay còn mình gọi là Mỹ con là Việt kiều mà những người sinh ra ở Mỹ à, những người Việt sinh ra ở Mỹ khi mà họ họ nói tiếng Anh là họ nói tiếng ngôn ngữ đầu tiên và tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai mặc dù họ là người châu Á người Việt Nam nhưng mà khi họ học tiếng Việt thì họ cũng mình nghe họ nói họ nói cũng nói trăm trăm luôn có thể là cái giọng họ khác nhưng mà họ cũng nói trăm phần trăm luôn chứ họ không có nói nghiệm pha trộn kịch kịch đó đâu các bạn những người pha trộn kịch kịch là những cái người mà mình cũng mình đánh giá những người đó không cao đâu các bạn mình nói thật là như vậy à, tại vì nếu mà ngôn ngữ mà không đủ thì mình chấp nhận mình sử dụng ngôn ngữ khác thay thế nhưng ngôn ngữ mình nghĩ là nó đủ ngôn ngữ tiếng việt mình nghĩ là đủ cái gì cũng để giải thích được cả không có gì mà khó hết trừ khi là như nãy mình nói cái vần cái âm nó nó không buộc phải làm thì mình phải làm thôi à, cho nên là các bạn à, những cái bạn nào mà đang có một cái xu hướng là vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt và trộn với nhau đó thì các bạn nên một là các bạn nói tiếng Anh luôn các bạn nếu mà càng cảm thấy các bạn giỏi tiếng Anh quá các bạn nói tiếng Anh luôn đi còn hai là các bạn nói tiếng Việt đó. thì chúng ta đang ở trong nước Việt và chúng ta đang nói chuyện với người Việt ờ, chứ không có nói chuyện với người Anh mà các bạn nói chuyện với người Anh mà nói kiểu đó thì nó cũng không biết nữa nó cũng cũng, cảm thấy nó cũng không không không hay nữa à, nha các bạn ờ, cái, cái phong, phong cách đó thì mình thấy nó không ổn lắm trừ khi là các bạn nói tiếng Anh với một cái người anh mà đang học tiếng việt đó, các bạn đang cố gắng giúp họ nghe nhiều tiếng việt đó, thì các bạn có thể làm vậy nhưng mà hư hết các bạn vì cái cấu trúc nó khác nhau khi bạn gáp vô nó khác nhau khi mình mình nói bằng tiếng anh nó sẽ khác nhau chứ không phải là dùng cái từ đó vô cái câu tiếng việt là thành công đâu à, là, là, là, là ý nghĩa như vậy đâu đó là cái ờ, điều mà mình muốn nói cho nên là những cái ờ, bạn nào mà rapper mà rap 100% tiếng Việt thì mình sẽ vô cho các bạn đó mình sẽ bầu cho các bạn đó các bạn à, thì để mà đưa cái tầm à, nhạc Việt đúng nghĩa là người Việt để nghe à, và cái nhạc à, thì chúng ta à, cố gắng xử lý nó có thể là ban đầu chúng ta xử lý nó chậm để người ta nghe kịp và thứ hai để mà tập cho người ta một cái thói quen các bạn cái gì cũng phải vậy chứ chúng ta đừng nghĩ là ai cũng chuyên nghiệp như chúng ta chúng ta làm mầm mầm mầm mầm thì chúng cái, cái điều đó thì chúng ta chỉ hướng tới một cái đối một cái nhóm chuyên nghiệp một cái nhóm chuyên nghe nhạc đó Ờ, chứ chúng ta không tiến ra xa hơn và chúng ta muốn tiến ra xa hơn thì chúng ta phải thay đổi những cái người nghe ở phía bên ngoài một cách từ từ và chúng cộng đồng đó nó lớn lắm thì chúng ta sẽ gom lại sau đó chúng ta sẽ lên khi mà họ đã quen nghe quen rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy lên thì đó là cái cách mà các bạn làm nó nhanh hơn à, những rapper khác ví dụ mình nghĩ là như vậy nếu mà những rapper khác họ mới vô là mầm mầm mầm ờ, à, đôi khi cái biết hay thì người ta ghé đi ra lợi người ta cảm nhận nhưng mà cái biết không hay thì chết thì um, nhưng mà người Việt thì chúng ta nên làm những chuyện đó các bạn đã gọi là rap Việt hay là gọi là người Việt và các bạn sinh ra ở Việt và các bạn nói tiếng Việt nhiều hơn tiếng Anh có những người mình thấy là các bạn đã sinh ra Việt Nam à, qua Mỹ du học và thậm chí sống 10 năm bên Mỹ cũng vậy nữa các bạn ví dụ 18 tuổi các bạn đi Mỹ thì mình nói chuyện 18 tuổi thì nó hơi nhiều đó các bạn tới 10 tuổi là các bạn nói tiếng Việt đã gành rồi đã không cần phải ai mà dạy các bạn tiếng Việt nữa đâu các bạn học tới lớp 9 cái gì đó là hết tiếng Việt rồi đó với các bạn đã nói rồi chứ bạn đừng nói chuyện quên không bao giờ quên được các bạn không bao giờ quên được thì các bạn muốn làm việc đó chứ thực sự là không bao giờ quên và mình khẳng định với các bạn tiếng Việt đủ chữ đủ từ để thay thế cho tiếng Anh có nhưng mà trong rap nhạc rap thì mình không không không không tôn trọng cái chuyện là âm bởi vì có thể là cái từ Việt nó giải thích được nhưng mà cái âm của từ Việt đó nó không phù hợp với cái âm kia thì mình làm nhưng mà mình hãy cố gắng làm sao để cho nó thuần việt và làm sao nó dễ hiểu nghe xong nó đi vào lòng người luôn đi vào một hai lần nghe một hai lần là đi vào luôn chứ đừng để người ta nghe một cái bài nhạc mà người ta nghe tới ba bốn lần người ta mới cảm nhận được thì thôi cái bài nhạc nó vứt mình nói thẳng một câu là như vậy ừ, có thể là các bạn trình diễn hay à, trang phục đẹp và không biết hay nhưng mà à, nghe người ta người ta chỉ nghe là nghe những cái đó chứ người và thấy nhìn những cái đó chứ người ta không nghe cái bài nhạc của các bạn thì đó là sự thất bại của các bạn nha thì à, mình chỉ có bao nhiêu ý kiến đó thôi còn về vấn đề à, mình thấy à, chương vấn đề người nổi tiếng trong người nổi tiếng thì có người nổi tiếng trước có người nổi tiếng sau à, có người thì đang trong giai đoạn là thịnh hành thì à, có người đang trong giai đoạn thì cái nghệ thuật nó là như vậy các bạn à, thì mình thấy có sự ờ, đấu đá ganh ghét với nhau trong cái đó theo như mình xem mấy chương trình à, rap việt thì mình thấy các huấn luyện viên mặc dù cười cười giỡn giỡn nhưng mà thực sự họ đang à, cạnh tranh à, họ đang không thích nhau bởi vì anh nổi tiếng hơn tôi tôi nổi tiếng hơn anh hoặc là anh không thể nào ngồi cùng ghế ghế với tôi chẳng hạn như vậy thì à, mình có một nhận xét như thế này là về à, nghệ thuật thì à, có thể các bạn không nói ra mà khi các bạn nghe cái video này thì các bạn cũng nói là ừ mày sẵn nhưng mà thật sự trong tâm của các bạn có điều đó bởi vì qua cái cách mà các bạn nói chuyện với nhau mình ngồi nghe mình xem mình mình hiểu được cái điều đó thì à, nghệ thuật nó là một cái gì đó nó à, biến đổi các bạn nó làm nó phù hợp với cái thời đại và người ta chán ví dụ như ngày xưa cái thời ngày trước đây không lâu trước cái trước trước cái rap việt này nó nổi á thì đó là hài kịch các bạn hài kịch các bạn. bây giờ hài kịch nó đã chìm xuồng luôn các bạn các bạn không ít ai coi hài nữa hồi đó người ta coi hài ngắn ngắn đó. rồi chấn thành trường giang vậy đó người ta coi rồi đó xã hội tôi rồi ờ, tivi mạng lên tất cả đều là những cái, cái hài kịch nhưng ngắn ngắn như vậy à, thì à, bây giờ thời đó đã qua rồi các bạn các bạn lên tivi hay các bạn à, à, lên mạng cũng không còn thấy nữa mà bắt đầu là thời kỳ rap đó, nhạc rap đó, thì và một thời điểm nào đó nhạc rap nó cũng sẽ đi xuống và một cái gì đó mới nó sẽ đi lên à, đó là mình nói về cái các cả loại hình nghệ thuật nó sẽ bị thay, thay đổi theo cái xu hướng của con người và con người nó coi nhiều quá nó chán nó nhàm mình ta không coi nữa thì họ phải vận động khi nghĩ sáng tạo một những cái chương trình mới thì à, trong một cái thể loại nghệ thuật ví dụ như rap thì trong thể loại đó cái giai đoạn này người ta thích nhạc đời người ta thích nhạc uh, xăm mình nghèo khổ túng thiếu nhưng mà giai đoạn sau người ta thích nhạc uh, yêu đương uh, bi ải khóc than rồi tới những cái giai đoạn nữa người ta thích ờ, yêu đương uh, hào nhón yêu đương uh, nhăn nhít gì đó sau một cái giai đoạn nữa người ta thích nói về uh, môi trường hay là nói về uh, cứu trợ hay là cái gì đó thì mỗi một cái giai đoạn đó nó sẽ có sự phát triển thịnh vượng khác nhau nhưng mà khi anh đã là thành công ở trong cái cái dòng nhạc cái cái thể loại nhạc mà anh đã làm thì anh đã là thành công có thể là thời điểm này anh không thành công nhưng thời điểm trước anh thành công ok thì ta phải chúng ta phải trân trọng cái chuyện đó chứ không phải là ừ bây giờ tôi đang nổi tiếng về cái thứ nó nhạc tình anh hát nhạc buổi đời anh thua tôi rồi anh không ấy gọi là bây giờ tôi đang nổi tiếng nhạc buổi đời mày hát nhạc tình thì thua tôi rồi không mình nếu mà nghệ thuật mà các bạn ganh ghét nhau về cái vấn đề đó thì mình thấy nó không có hợp lý cho lắm hoặc là các bạn nghĩ là các bạn cái cái nhạc của các bạn nó rất là mạnh à, như dòng cái thể loại đó mạnh thì các bạn cũng nên suy nghĩ lại một ngày nào đó nó sẽ bị tàn đi nghệ thuật là nó như vậy chỉ có các bạn xây dựng một cái công ty xây dựng một cái xí nghiệp xây dựng một cái nhà máy thì nó mới bền bỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác nếu các bạn làm tốt còn nghệ thuật cho dù các bạn làm tốt có thể loại nhạc tình hay nhạc đời thì một ngày nào đó nó cũng sẽ bị chìm đi và bị thay thế một cái khác tại sao bởi vì nó theo cái xã hội các bạn ví dụ như ngày xưa mà các bạn làm nhạc vui đời xăm chỗ hay là à, nghèo đói gì đó khổ than khóc lóc gì đó thì bây giờ cái nhạc đó không còn thịnh nữa tại sao tại vì xã hội nó đã phát triển các bạn xã hội nó đã phát triển và con người chúng ta đã đủ ăn đủ mặc và ngày hôm nay cái tỷ lệ người nghèo nó đã giảm đi thì người ta cũng sẽ không còn nghĩ đến nghèo nữa tự nhiên bây giờ tôi đang không còn nghèo nữa anh ngát nhạc nghèo tôi nghe tôi cũng cũng chán nữa nhưng mà ngày xưa người ta đang nghèo tự nhiên nó nghe nhạc nghèo người ta thấy nó đúng đó ừ, thì có những ví dụ như cái nhạc tình của các anh cái tình yêu nó như thế này như thế này nó đúng với cái thời điểm này người ta đang yêu theo, yêu theo kiểu đó nhưng mà thời điểm sau người ta không yêu theo cái đó nó nhìn thấy thời điểm cái kiểu này người ta thấy ta nản rồi đó. À, thì à, nên là như vậy à, và chúng ta mà nếu như mà các bạn làm nghệ thuật thì các bạn phải biết cái điều đó à, một ngày hôm nay à, anh a anh nổi tiếng à, anh chảnh trẻ anh gặp ai anh cũng chảnh chảnh nhưng mà ngày mơi thì lại là anh b chứ không còn là anh a nữa à, nó giống như là hoa hậu hay là cái gì à, đó nó có, sẽ có một cái giai đoạn các bạn hôm nay chúng tôi đẹp ngày mời có người khác đẹp hơn à, hoặc là gọi là già đi rồi phải xấu lại chứ sao nữa các bạn già đi phải xấu lại nó không không phù hợp nữa không hợp phù hợp với cái gu của người ta nữa thì cái xã hội hiện do cái xã hội nó biến đổi à, thì à, nó nó không có bền bỉ được các bạn không thể là như các bạn à, ví dụ như các bạn đi những cái người nghệ sĩ hay những cái người ca sĩ hay làm nghệ thuật nổi tiếng họ giàu có thì chỉ giàu trong một giai đoạn nào đó và kết thúc cái đời của họ luôn họ không thể nào truyền cho cái đời con của họ được à, cái đời con của họ phải làm một cái gì đó mới hơn là tự tự vận luôn có thể là truyền cái tiền lại thôi chứ còn cái cái khả năng không thể truyền được thì nó sẽ nó sẽ là ngắn hạn nó sẽ là ngắn hạn nha các bạn thì à, mình chỉ có bình luận à, à, về nhạc à, rap à, vì nhạc rap nó đang à, thịnh hành và mình cũng hy vọng là nhạc rap à, sẽ được thuần việt 100% à, không phải ai cũng nói giỏi tiếng Anh và cũng không phải ai cũng có thể hiểu được giữa tiếng Anh và tiếng Việt pha trộn vào nhau thậm chí là tiếng Việt nó phát cái mà khi nó còn chưa có hiểu nữa mà mình còn phát vô cái từ tiếng Anh nữa thì thất bại và mình cũng nên nếu mình đã gọi là thịnh hành rap thịnh hành gọi là người, người ta gọi là underground mà chui lên trên mặt đất đó thì chúng ta đã chui lên trên mặt đất thì chúng ta phải tiến đến những cái thế giới khác những cái đối tượng khác để nghe nhạc chúng ta và chúng ta phải làm cho những cái đối tượng đó phải nghe nhạc chúng ta chứ chúng ta không chỉ hát rap cho những cái cộng đồng của chúng ta đó thì để chúng ta lớn mạnh giới thiệu chúng ta giới thiệu những người đang nghe nhạc cái dòng kẹp thì chúng ta bằng mọi cách phải làm sao đi vào lòng người ngay từ những một hai lần đầu chứ chúng ta đừng bắt họ phải làm bởi vì họ thứ nhất không đủ thời gian những cái fan mà đủ thời gian mà tối ngày mà đi lên cào phím đó các bạn hay là à, trẻ đó thì nó không nhiều đâu các bạn nó không nhiều nha thì mình chỉ có đôi lời muốn nói như vậy thôi thì còn à, khi các bạn làm nhạc rap thì các bạn đã rất là tài năng rồi tại vì nhạc rap không đơn giản à, nó phải theo cái con biết đó và nó phải đúng vần đúng đơn à, như cho nên mình rất trân trọng cái chỗ là mình rất tôn trọng cái chỗ là phải dùng cái từ tiếng Anh tại vì nó có phù hợp cái âm đó. nhưng mình không có tôn trọng nếu các bạn có một cái từ tiếng Việt phù hợp cái âm đó mà đúng cái nghĩa của từ tiếng Anh đó luôn thì các bạn nên dùng nha các bạn chứ các bạn không nên là à, khi mà mình tới đây mình có thêm một cái điều mình muốn nói với các bạn nữa đó chính là cái ngôn ngữ các bạn ngày hôm nay chúng ta là xã hội Việt Nam chúng ta sẽ là một nước nghèo đó các bạn chúng ta à, phải đi học theo là bưng bô những cái nước ngoài chúng ta pha trộn à, các bạn có thể các bạn những bạn nghĩ các bạn pha trộn tiếng Anh để các bạn sang hơn à, nhưng mà khi mà đất nước của chúng ta giàu lên mạnh lên thì ngôn ngữ chúng ta mới là đỉnh các bạn và họ phải làm điều đó chứ không phải là mình làm điều đó với họ và khi mà các bạn đất nước chúng ta lên tầm cao lên một cái đỉnh thì ngôn ngữ tiếng Việt là một cái đỉnh thì ngôn ngữ khi mà khi mà anh ở cái trạng thái đó thì cái người mà nói tiếng Việt đó các bạn mặc định là họ biết nói tiếng Anh pháp luật xã hội super nó rất là cao cấp rồi cho nên là các bạn mặc định là họ tiếng Anh họ sẽ hiểu được tiếng Anh hay là những cái ngôn ngữ khác giống như tiếng qua hay tiếng gì khác họ sẽ hiểu được ít là một hai ngôn ngữ họ hiểu một cách chân chu luôn nhưng mà họ sẽ nói tiếng Việt 100% mình hứa với các bạn là như vậy à, lúc đó các bạn tự sang cái ngôn ngữ chúng là tự sang và người nước ngoài họ tự phải học cái ngôn ngữ tiếng Việt để họ nghe à, thì cái đó là cái điều mà sắp tới tại vì các bạn đang ở trong một cái xã một cái đất nước nghèo thì các bạn à, đu đu theo mấy cái nước mạnh để mà các bạn kiếm thơm kiếm kiếm tiếng tiếng thơm gì đó à, giống như mấy anh đồ Hàn Quốc là thì kia không chào Hàn Quốc thì họ à, vô hay vô gì đó để mà mà mà sang lên đó thì thôi các anh nên từ bỏ mà các anh hãy cố gắng dành những cái thời gian đó dành những cái việc làm đó làm những cái việc tốt khác làm cải thiện thu nhập bản thân kiếm được nhiều tiền để nâng cái cái đời sống của mình lên mà cũng như nâng cái đất nước Việt mình lên à, để mà mình phải làm sao cho những cái đất nước khác họ phải đi bưng bô mình chứ mình đi được bưng, bô người ta tại vì một ngày nào đó mình bưng bô người ta mình bưng bô hoài mình cũng chỉ muôn đời ở dưới người ta mà thôi các bạn à, cho nên là mình có một cái lời khuyên như vậy cho tất cả những các bạn nào đang có cái xu hướng à, à, nói à, pha trộn hoặc là đu đưa theo những cái cái nước lớn thì các bạn nên hạn chế mà hãy tìm cái dành thời gian và làm tìm cách nào để nâng cái cuộc sống của bạn lên cao lên thì nước nước thì cao lên thì nước khác nó sẽ nhỏ xuống đó xin à, chỉ có đôi lời như vậy thôi à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe à, xin chào các bạn hẹn gặp lại cho bạn những cái đoạn video à, tiếp theo